Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của công ty cổ phần dịch vụ đồ cúng tâm linh Thờ quan công có ý nghĩa gì trong phong thủy? Với hình tượng dữ dằn, mạnh mẽ, cương quyết, tượng quan công được xem là thần bảo vệ cho gia đình gia chủ Người ta quan niệm tượng quan công có gương mặt càng dữ thì hiệu quả bảo vệ càng mạnh với vũ khí bên mình là cây đại đao và thanh gươm. Tượng quan công dù ở tư thế nào, đứng, ngồi, cưỡi ngựa hay trừng mắt nhìn quân thù thì khi đặt tượng quan công trong nhà đều mang đến năng lượng rất mạnh cho mọi người. Sức sống, vượng khí để làm việc không ốm đau bệnh tật. Nếu tránh được những lưu ý khi thờ tượng quan công đúng phong thủy sẽ mang lại sự bình an, hòa khí, sự đoàn kết trong gia đình và thu hút tài lộc cho gia đình nhất là các nhà lãnh tụ hay doanh nhân khi đặt tượng quan công sau lưng tại nơi làm việc họ sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ Tương tự như tượng quan công, thờ tượng Phật, tượng Bác Hồ vân vân cũng được lựa chọn nhiều để thờ cúng. Năm điều cần lưu ý khi thờ quan công. Người nào nên thờ quan công? Điều lưu ý khi thờ quan công quan trọng nhất là gia chủ phải là nam giới từ 25 tuổi trở lên vì mang dương khí và trưởng thành chín chắn trong mọi quyết định thì mới hiệu nghiệm linh thiêng khai quan điểm nhãn cho tượng quan công thờ bất kỳ tượng nào cũng cần phải khai quan nếu không khai quan thì bức tượng đồng quan công không có giá trị tâm linh gì cả gia chủ có thể nhờ thầy để khai quan đúng cách bởi việc khai quan đúng và thờ đúng phong thủy sẽ là bùa hộ mệnh và phù hộ gia chủ tai qua nạn khỏi mọi chuyện thuận lợi suôn sẻ ngày thờ cúng quan công các ngày tốt để lễ thờ ông Quan Công là ngày 13 tháng 1 ngày quy y tam bảo, ngày 13 tháng 5 là ngày cúng chúng sanh, ngày 13 tháng 6 là ngày cúng tử, ngày 24 tháng 6 cúng vía Quan Công ở Hội An. Trong các ngày thường gia chủ chỉ cần thắp nhang cho ngài là được. Trong các ngày thường, gia chủ chỉ cần thắp nhang cho ngài là được. Lưu ý khi thờ quan công là không cúng thịt gà, bởi gà là ân nhân cứu mạng của ông ngày xưa. Gia chủ có thể cúng chay hoặc cúng mặn, nếu cúng mặn thì phải có ba chén rượu. Vị trí thờ quan công theo phong thủy Tượng công công có hai dáng Tượng quan công cầm đao Và tượng quan công đọc sách Để chọn vị trí thờ quan công tốt nhất Gia chủ nên tìm thầy phong thủy xem nhưng cũng có những lưu ý khi thờ quan công như sau với tượng quan công cầm đao được đặt trong phòng làm việc sẽ giúp gia tăng sự uy nghiêm quyền lực của gia chủ ngăn chặn bọn tiểu nhân hãm hại sau lưng gia chủ có thể đặt tượng quan công đọc sách trên bàn làm việc hoặc thư phòng để có những kế sách hay ý chí quyết tâm sắt đá và giúp con cháu sau này học hành giỏi giang văn võ toàn tài cấm kỵ khi thờ quan công tuyệt đối không thờ tượng quan công bằng đồng ở những nơi ẩm thấp không trang nghiêm như phòng ngủ phòng bếp hay gần nhà vệ sinh vừa nhiều khí xấu vừa không tốt cho việc thu hút sinh khí may mắn cho gia chủ Tượng Quan Công là một trong những vị thần rất linh thiêng, được thờ chủ yếu trong các đình chùa, đền miếu. Lưu ý khi thờ Quan Công trong nhà sẽ giúp gia chủ được phù hộ độ trì, làm ăn thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Có nên thờ Quan Công chung với Phật? Thờ quan công cũng khá phổ biến trong các gia đình người Việt hiện nay. Có nên thờ quan công chung với Phật hay không cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Có người cho rằng thần linh, thánh Phật đều là những bậc thánh nhân phù hộ độ trì cho con người có cuộc sống tốt đẹp, viên mãn, giúp con người thoát khỏi ưu tư muộn phiền. Trong đó, việc thờ Phật tại gia cũng có chư thiên, chư vị hộ pháp và các thiện thần theo hộ trì cho mọi người quan công là vị hộ pháp thiện thần tài thần bảo vệ cuộc sống bình an cho con người vì vậy theo tinh thần thờ phật vì vậy theo tinh thần thờ thần phật chung thì có thể thờ phật a di đà phật bà quan âm chung với quan công Ngược lại, nhiều người phản đối, bác bỏ ngay suy nghĩ có nên thờ quan công chung với Phật bởi hạ họ cho rằng Phật là cao nhất, quan ông là thần. Ngược lại, nhiều người phản đối, bác bỏ ngay suy nghĩ có nên thờ quan công chung với Phật bởi họ cho rằng Phật là cao nhất, quan công là thần xét về thứ bậc thì phật ở bậc trên của quan công không thể thờ chung một vị trí này hai vị này với chung nên không thể thờ chung một vị trí hai vị này với nhau được việc thờ thần linh thánh phật trong nhà chủ yếu xuất phát từ cái tâm của con người một lòng hướng thiện chăm nom phần âm của gia đình có hiếu với bề trên thì việc thờ cúng sắp xếp bàn thờ sẽ không quá cầu kỳ yêu cầu cao ngoài những vật dụng đồ thờ cúng thiết yếu thờ quan công cần lưu ý điều gì việc thờ quan công cần lưu ý những điều chính dưới đây Tượng quan văn trường là vật trang trí phong thủy nên phù hợp với mọi tuổi nhưng người thờ được tượng này phải là nam giới từ 25 tuổi trở lên vì mang dương khí trưởng thành chín chắn trong mọi quyết định thì việc thờ quan công hiệu nghiệm linh thiêng.